nhớ không tôi nói kinh là động bà con nhớ ghi lại nghe rồi thôi mà cứ lâu lâu tôi nói bài này bài quan trọng nghe thì bây giờ tôi mới đi lục lại mấy cái bài đó rồi tôi cứ lấy tiếng việt tiếng bali tiếng việt tiếng tôi cặp thì cái, cái bộ ba cuốn đó là phải có trong nhà ừ. vì cái đó là tôi gom kinh tạng giùm quý vị mà quý vị tưởng tượng 25 cuốn 25 cuốn một cuốn 500 trang mà gom lại còn có ba cuốn ngàn rưỡi thôi ba 25 mà 500 là bao nhiêu trang hết 25 lần 500 phải không rồi mà bây giờ tôi chỉ lấy lại có còn có ngàn rưỡi thôi chỉ cần ngàn rưỡi trang mà cái kia là 25 lần là 25 lần 500 mà cái này tôi chỉ lấy lại có lấy có ba lần năm trăm thôi vâng. mười hai ngàn chứ nhiều lắm à nhiều lắm nhiều lắm tại vì tới hai mươi lần là năm lần năm trăm, mà đây tôi lấy có ba lần năm trăm thôi ghi với 25 lần năm lần năm 500 dạ còn sẵn ở đây tôi cũng mượn cái làn sóng này tôi nói luôn chứ bà con nhiều người hiểu lòng mà con nói tại sao mà tiền in sách đó là phải là tiền của sư mà tiền của tụi tôi cho phải không có đúng gì không cái đó tiền phật tử cho đúng không ta chứ dạ. lẽ tôi, tôi cướp nhà bạn này nhưng mà tại sao mà tôi in tôi đi quyên tiền mà in xong rồi lại đi bán không cho nhiều người họ thắc mắc đó lắm bữa nay tôi mượn cái làn sóng này tôi nói luôn mà hôm tôi đã, đã có viết trên, trên facebook rồi nhưng bữa nay là có những người họ không có đọc những người mà lớn tuổi mà mang miếng đen thì họ đâu có đọc được cho nên bắt buộc là tôi phải phải, phải nói lên cho bằng lời cho họ nghe à, là người Việt mình đa phần có một cái thói quen rất là kỳ cục cho không á, thì không cần cũng lấy như vậy họ lấy luôn cái phần của những người cần có hiểu được đó không ví dạ, dụ như ở đây là ở đây mình có 18 người mà trong đó trong đó có 6 người không cần họ lấy luôn 6 cuốn như vậy thì những người còn lại không có sách đó là cái thứ nhất cái thứ hai cái tâm lý mình nó kỳ quá chỗ hay cái gì miễn phí thì cái nó không có quý cái nó đồ cho mà và cách đây không lâu tôi có đọc một cái bài viết ngắn của một bác sĩ bên Cali đấy ông kể là một cái kinh nghiệm kinh nghiệm vừa buồn mà vừa mắc cười cho nên gọi chung là buồn cười ông có một cuốn sách biên khảo về văn hóa Việt cái Tết Việt trong văn hóa Việt cái bài biên khảo không phải bài cái cuốn cái cuốn đó là khoảng 300 trang cái cái cái, cái chủ đề nó là văn hóa cái tết việt trong văn hóa việt ổng in xong in hiện là đẹp ổng đem ổng ổng ổng, ổng biếu không ổng tổ chức một buổi ra mắt bên cali với bên hiếu tinh này này ổng đem ổng biếu không cho bà con tới để mà ăn bánh uống trà rồi ổng tặng sách ba năm trời trôi qua ổng không nghe phản hồi có ai đọc đâu dạ. thì lúc đó là ổng khi mà ổng về hưu rồi nó ổng mới đem cái quyển đó đó ổng đọc lại cái quyển mà ba năm trước ổng cho đó thì ổng đọc lại và ổng bổ sung bài vở vô ổng bổ sung xong xuôi rồi ổng lấy một cái tựa khác tôi không nhớ cái tựa gì ổng lấy một cái tựa khác mà ổng bổ sung bài vở vô ổng sửa trong cái mà ổng đã in ổng chỉnh sửa lại chút rồi thêm cái mới vô rồi ổng đặt một cái tựa khác kỳ này ổng bán của 25 đồng thì chỉ trong thời gian 3 tháng là email điện thoại về như bướm bởi vì khi người ta bỏ thì người ta mua nó bắt đầu ta đọc ồ oh, người ta đọc khi ta đọc rồi người ta cảm ơn ổng người ta nói là có nhiều cái chuyện nhờ sách đó mà người ta mới biết rồi người ta mới nói là giữa thời điểm mà tiểu thuyết tràn lan những cuốn biên khảo như thế này rất là hiếm ước gì bác sĩ sống được trăm tuổi để chúng tôi còn được đọc những cuốn sách chất lượng giá trị như thế này ông nói trời ơi, bây giờ mình đã lấy tiền mình chém mà họ mà họ còn cảm ơn mình còn nó in mà cho không nó không có đọc thêm một chuyện buồn nữa là nhà tôi là chỉ trừ của mình tôi là tôi không có trụ trì thôi ai trụ trì hết trụ trì là chủ chùa đó mà ông em tôi bên bên bên, ờ, bên Florida đó có nhiều khi ông ngủ vậy ông mở cửa chùa rồi ông thấy trước trước phòng có ông thùng sách ấn tống họ tới họ đưa cho ổng trực tiếp cũng có còn không đó là họ thấy cửa đóng họ cứ để đại trước thùng mà rẻ đúng lắm quý vị khi mà ấn tống vậy đó cái mình mở ra mình coi cái để để, để, để ai phật tử ai cần thì lấy thôi thấy rẻ đúng lắm mà chứ nói hơn là để mình còn biết để gửi mấy chùa khác thì họ đối xử là sao cho mình đem xuống nhà bạn mấy bạn giúp lừa cho nó đọc cho hết cho nên đừng có cách tại sao mà nhắc, ông ca sĩ trường thông là năm nào của anh lịch tử vi mà bán cả ba triệu đồng một cuốn có lý do bởi bán mắc gì nó có giá trị trên Nguyễn Du mới nói là càng treo giá ngọc càng cao vào cái người đó mình càng chảnh thì cái giá càng mạnh người chảnh quá ế luôn ok bây giờ bắt đầu bài học chiều nay với quên thêm một chuyện nữa một là để tránh trường hợp không cần mà lấy trường thứ hai sách cho không người ta lừa đọc cái thứ ba nói gì thì nói khi mà phát hành xong đợt thí dụ in xong một cuốn cái tiền mà thu lại được đó nó cho tôi cái tự tin để cuốn sau tôi không có xin nữa chẳng hạn như cái quyển cái quyển mà mà dân tụng này ba cuốn tôi đâu cần xin tiền tôi lấy tiền tiền sách cũ để in tôi đâu có cần xin nữa. chứ còn sách đem sách cho không thì còn cái gì để mà anh cũng tiếp và có điều thứ tư nữa những người nào mà thích sách miễn phí là thường là những người không đọc sách tin đi cái người nào mà khoái miễn phí đó là người đó không đọc vì cái dân mọt sách đó, mắt mắt cỡ nào miễn là họ thấy cần là họ cắn răng bấm bụng họ mua chỉ có cái dân không đọc sách nó đi mê miễn phí rồi tin đi ví dụ tôi nói nói bịch tẹt luôn dân uống trà thứ thiệt đó họ không có màng cái trà mắt trà rẻ miễn là trà ngon đúng không cà phê cũng vậy mà cái người mà khoái uống trà rẻ tôi chỉ nghe nói người đó thích trà rẻ là tôi biết người đó mà tay uống trà biết cái đó không các vị biết về uống trà thứ thiệt nó kén cả cái bình nữa kìa nó kén cả cái bình nữa còn cái dân mà mà mà, mà tay mơ nó thì hãy trà rẻ là uống thì cái người đó phải là người uống trà người đọc sách mà ham sách miễn phí là người đó phải là người đọc sách vậy là những người mà lấy vợ lấy chồng dễ quá là những người đó không có tình yêu không biết tình yêu gì hết ví dụ nhà quê tôi là đang đi chăn trâu má kêu về coi mắt cái là về thấy được được cái là má tính đi đó là, là, nó lấy vợ thì nó đánh vợ nó ngày như cơm bữa vậy đó thì nó mới yêu nó phải có cái trân trọng cái nó có thì nó mới yêu quý thì cái như vậy và bây giờ chiều nay mình học một cái đề tài nghe rất là kỳ nó kỳ là bởi vì nó quá quen thuộc và tại sao tôi lại làm lớn chuyện nó kỳ chỗ đó đó là chữ hạnh phúc và đau khổ chiều nay tôi sẽ cùng với các vị bàn sâu về chữ này ờ, từ cái góc độ của một hành giả tôi không dám nhận tôi là hành giả nhưng chiều nay bài giảng này được trình bày ờ, theo cách của một hành giả nói chuyện với hành giả nha ừ. rồi hạnh phúc và đau khổ tôi nói rất là nhiều lần cái hạnh phúc mà định nghĩa theo thế gian ấy, đó là có được cái mình thích và đau khổ là cái sự chịu đựng cái sự gồng mình cái sự đối đầu sự chấp nhận cái mà mình ghét thì đó gọi là đau khổ ừ. nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp đặc biệt là trong cái giáo lý A Di Đàm đặc biệt là trong cái pháp môn tuệ quán để cái hạnh phúc và đau khổ phải được định nghĩa khác đi các vị còn nhớ nhiều lần tôi nói trên đời này nó có đủ thứ hạnh phúc hết nhưng mà tất cả hạnh phúc trên đời này nó đều đến từ hai nguồn còn nhớ không là cái gì có hoặc không có cái gì đó mà có đúng vậy không cái này đừng có nhắm mắt tin ông sư đừng có nhắm mắt mình về mình nghĩ có đúng vậy không tất cả hạnh phúc trên đời nó đến từ hai nguồn một là nhờ mình có cái gì đó hoặc là nhờ mình không có cái gì đó có phải không và từ đó hạnh phúc nó cũng có hai nguồn giống y chang vậy tức là hạnh phúc ở cái đau cái đau khổ cũng có hai nguồn có nghĩa là cái đau khổ nó đến do mình có cái gì đó và do mình không có cái gì đó đâu ở đây ở tuổi này đâu cần tôi tôi giải thích đúng không có những thứ mình có nên mà mình đau khổ và có những thứ do không có nên mình bị đau khổ đúng chưa rồi đó là nói tổng quát còn bây giờ nói chi tiết nữa cái hạnh phúc ở trong Phật pháp nó có hai nguồn một là cái gì làm cho mình vừa ý thì đó gọi là hạnh phúc được chưa và cái gì nó không làm cho mình lo cái đó là hạnh phúc ngày chưa có biết đạo á mình chỉ theo đuổi cái gì mình thích thôi trốn khổ tìm vui nhớ nhớ bốn chữ này ngày chưa biết đạo thì trốn khổ tìm vui các tôi biết mà tôi sợ bà con quên thế mà gì đó chiều nay mình sẽ bàn xong về về về uh, cái chữ uh, uh, hạnh phúc và đau khổ uh, nếu mấy hôm trước uh, bà con không có đến dự lớp học này và bà con cũng chưa từng có nghe Phật pháp chưa từng nghe Phật pháp thì chỉ chiều nay bà con nghe bài giảng này thì tôi nghĩ là bà con hiểu Phật pháp dạy cái gì nha bây giờ bà con nhìn lên bảng ngày chưa biết đạo á thì mình chỉ là trốn khổ tìm vui thôi cái đó đúng không tức là mình chưa biết đạo là mình chỉ đi theo cái gì mình thích thôi bất kể thiện ác cái người không biết đạo họ bất kể thiện ác sẵn ở đây tôi cũng nói luôn các vị có hiểu chữ bất kể thiện ác không cái đó tôi nghi lắm tôi nghi lắm tôi nghi là bà con có hiểu hả đó nói gì tôi chịu vậy tôi chịu rồi tôi đặt con thảo với cái ngày chưa biết đạo thì mình chỉ biết trốn khổ tìm vui mà theo cái cách nào theo cách là bất kể thiện ác khi mà tôi không giải thích thì ở trong đây quý vị sẽ lén lén nghĩ được bụng trong số đó đâu có tôi tôi đâu có gian ác gì xin nói vậy tôi đâu phải là cái người bất kể kể thiện ác lý do là quý vị hiểu chứ thiện ác rất là rất là cạn <laughs> rất là cạn quý vị tưởng ác là phải là lừa lọc phải là cướp giật phải là đâm chém máu lệ gieo cái máu lệ cho người khác mới là ác đợi cái đó thì còn cái nước non nữa đợi cái đó là cảnh sát nó đã còng mình rồi ác mà tới cái mức mình mà pháp lực mà nó sờ gáy là là là là là, là, là tôi đã cạn lời rồi cái ác ở đây là cái ác ở đây nói theo trong kinh đó là tham sân si cái ác là tính là cái phiền não á chứ còn cái ác mà đợi tới pháp luật cái ác mà đợi tới xã hội nó lên tiếng thì nó quá ác rồi nha yeah. Ừ, cho nên cái chuyện đầu tiên là khi mình chưa biết đạo là mình chỉ trốn khổ tìm vui mà bất chấp thiện ác là sao mình đi là đâu có ác đâu pháp luật ok mà pháp luật tạo điều kiện cho người đi làm tăng lương thiện pháp luật tạo điều kiện cho mình ăn học rồi đi làm lụng kiếm tiền pháp luật bảo vệ mình mình dư luận xã hội cũng bảo vệ mình đâu có tội đâu rồi mình có thu nhập cao mình về mình ờ, sống sung sướng hưởng thụ tiện nghi tôi thấy nó đâu, đâu có tội gì đâu đúng không nhưng mà trong tinh thần Phật pháp thì khác chỉ cần anh không biết rằng cái thích của anh nó là phiền não đó là ác chỉ cần anh không có nhớ rằng khi chết rồi anh phải bỏ hình mọi thứ mà anh đang có đó là ác và chỉ cần anh không có nhớ không nhớ và không biết rằng thân và tâm của anh cái hồn cái xác của anh nó, nó biến đổi trong từng giờ tai nạn và cái chết có thể xảy đến cho anh bất cứ lúc nào chỉ cần anh quên thôi anh quên lúc nào thì cái lúc đó được gọi là đang sống ác cái đó trong kinh định nghĩa cho không là tôi dạ. à, trong kinh nói là khi mà thất niệm sống không có niệm không có tuệ được gọi là ác không tàm không quý là ác chứ không có đợi tới xã hội dư luận thiên hạ hay là tới sự can thiệp của pháp luật thì cái đó quá ác rồi còn đằng này là chỉ cần anh không nhớ rằng anh à, là phần hồn phần xác của anh phần danh xác của anh nó đang biến đổi trong từng phút anh đang trở thành một cái mới trong từng phút anh đang từng bước bước tiến về quan tài anh không hề biết rằng trong từng phút anh đang dọn chỗ để về những cảnh giới thấp kém nghe kịp không chỉ cần anh quên cái đó là anh đang ác nè rồi các vị cũng không đồng ý nữa các vị nói vậy cũng xin nói ác vậy xin cũng ép ép tôi gượng quá chỉ có ác chỗ nào tôi nói ừ, tôi nó ác chỗ nào trong kinh nói rất rõ trong tăng kinh tăng chi ngài dạy rằng đó là ở chỗ nào mà mình đi đứng nằm ngồi mà bằng tham sân si á, thì cái chỗ đó là chỗ đọa khỏi đọa sống mà khao khát hưởng thụ đó đó là đang sống bằng tâm trạng ngạ quỷ khao khát khao khát thèm khát thèm khát sống bằng tâm trạng thèm khát hướng tới những cái chưa được thì cái là đang sống bằng cái tâm trạng ngạ quỷ sống mà bực dọc bất mãn tùm lum là đang sống bằng tâm trạng qua tu la sống bằng cái tâm trạng mê mờ không phân biệt thiện ác phải quấy nhân nghĩa thì đó là sống bằng tâm trạng của loài súc sinh sống mà bằng cái lòng từ bi thương yêu mọi loài đó là đang sống bằng tâm hồn phạm thiên sống mà bằng cái trí tuệ nhận thức bản chất của đời sống đó là sống bằng cái tâm trạng của thánh nhân Ngài nói chỗ nào mà mình sống bằng phiền não thì cái chỗ đó là cái chuồng bò là chuồng heo cái chỗ nào mình sống bằng từ bi hỷ xã đó là phạm cung là cõi phạm thiên cái chỗ nào mình sống bằng trí tuệ niệm xứ đó là cái thánh xứ là trụ xứ của thánh nhân hay kịp chưa cho nên bây giờ mà bà con đang sống bằng cái tâm tham lam bất mãn tị hiềm ghen tị nhỏ mọn mấy cái đó thì nó trong bụng mình đâu ai biết nhưng mà mình không hề ngờ được rằng cái kiểu tâm lý đó nó đang dọn đường cho mình mai này mình sẽ sanh làm những cái loài mà ăn thịt sống mà khi làm loài thịt sống rồi có phải ác không trong kinh hiền ngu của trung bộ đức phật này dạy rằng này các tỳ kheo một khi mà đã xa đọa vào bốn ngày đường khổ bốn đường đọa rồi thì cơ hội quay lại các cõi nhân thiên rất là khó tôi cho quý vị địa chỉ luôn đó là kinh hiền ngu trung bộ kinh nói như vậy và ngài giải thích tại sao ngài giải thích tại sao mang thân người là khó là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý chúng sanh là rất là thích sống bất thiện và đã vậy là khi mà mà cái khuynh hướng sống bất thiện nhiều thì có nghĩa là người bất thiện nhiều đúng không à, thì khi mà bất thiện nhiều thì người thì bất thiện nhiều mà người bất thiện nhiều có nghĩa là mình tìm một người bạn lành rất là khó cho nên cái mình tìm cái người mà mà mà mà, mà khích lệ mà sống lòng nó ít hiếm hơn tìm cái người suối mình sống bậy mà suối ở đây nó có hai cách suối đây là suối bằng bằng bằng bằng bằng bằng à, bằng bằng lời hay là suối bằng bằng cái cái gương mẫu hiểu không cái cô như quanh này này cũng không bao giờ cũng suối tôi hưởng thụ hết á nhưng mà tôi lại nhà cổ là cổ mờ tôi ăn này ăn kia rồi karaoke lắm hết lâu ngày tôi thấy hay tôi về tôi nói bà xã tôi là đi trang vậy đó nhà tôi không biết chuyện bông mà tôi tới là nhà của tôi thấy của chuyên bông rồi thấy của bà vẫn nuôi chó nhật nuôi cá cảnh rồi thấy của ô của bà thì lâm tôi khoái về nhà cũng bài trang vậy đó trên cái suối này nó có hai cách suối là một là suối bằng miệng hai là suối bằng bằng hành động bằng cái gương mẫu ừ. cho nên nó là một khi mình sống là cái tâm bất thiện ấy, thì cái cơ hội bị đọa rất là lớn mà khi đã đọa rồi cái cơ hội mà quay trở lên rất là nhỏ là vì đã lọt vô nông đó rồi nó kẹt trong đó kinh nghiệm ngu thì nó lên lọt vô đó rồi thì chỉ có lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu khi vào trong đó chỉ có biết đói ăn khát uống chỉ biết được cái trống mái tìm nhau và chỉ còn là cái khả năng phản vệ cái khả năng phản vệ không dạ, phản vệ là phản ứng và tự vệ đó. Ừ. chỉ còn khả năng phản vệ ừ, với còn con người mình mình còn biết cái gì tốt cái gì xấu cái gì nên thì không nên mà nó lọc vô cảnh giới mà xuất sinh thì nó chỉ còn bốn cái đó thôi có nghĩa là ăn uống giao phối và tự vệ tự vệ có hai cách một là nếu mà nó hung dữ nó mạnh thì nó tấn công người ta còn hai nó tự vệ một cách là nó bỏ bỏ chạy bỏ trốn đúng không mà mình không có ngờ rằng mỗi ngày là mình sống nhiều với cái bất thiện cho nên hôm nay quý vị trước mặt tôi quý vị ngoan hiền duyên dáng thùy mỹ như vậy chứ khi quý vị sống nhiều bằng tâm bất thiện tôi đâu có biết hôm nay trước mặt tôi ai tâm sân nhiều tâm tham nhiều tôi đâu biết cho nên khả năng quý vị làm cọp đen rất lớn rất lớn bây giờ gặp chào hỏi rồi chào sư chừng nào xin đi chứ vài tháng sau làm beo tôi qua bên châu phi là cái gì thật tôi liền nha vì đâu có nhớ rằng cái con người này một hai năm trước mình gặp mình chào đâu có đâu có đâu có nhớ cứ nghe em cái việc biết con rắn nó đánh con mình bằng cái gì không hơi nóng nó dò tiền mình bằng hơi nóng ừ nó có hơi nóng rồi có những loài là như như cá mập là cả cây số nó hãy nghe được mùi máu thì biết không dạ. cho nên nếu làm rắn thì quý vị chỉ biết dò tìm đi qua hơi nóng qua cái thân nhiệt còn nếu làm cái loài thịt sống thì chỉ nghe mùi máu thôi mà nhiều họ không biết tại sao cọp đeo sư tử nó hay tấn công chỗ này biết tại sao cái chỗ này là cái cái máu máu cái chỗ này là cái máu nhiều nhất chỗ này cho nên khi nó gửi mình này đây là cái chỗ mà mà mà gợi cảm nhất đối với nó gợi cảm theo cái nghĩa kia chứ mà gợi cảm theo cái nghĩa của mình nghĩa là hiểu không cái là cái chỗ này là cái chỗ kích cái khẩu vị nó nhất nó phọc nó phọc theo chỗ này vì ừ. nó nhớ chỗ này là chỗ máu nhiều nhất không tin lấy dao năm thử vào thái mình lụi đây là phúng là có dầu luôn cho nên là ở đây là nói chung cái vị mới thấy sợ là một cái cái cái định nghĩa về cái hạnh phúc và đau khổ của đạo Phật là độc đáo lắm cái hạnh phúc mà khi mình chưa biết đạo là mình thấy uh, mình có được cái gì đó mình thấy hạnh phúc cái gì đó làm cho mình thích thì mình được cái đó mình gọi là hạnh phúc nhưng mà trong đầu đạo Phật dạy rằng là cái mà mình có được cái gì đó là do mình thích được cái gì đó mình thích được cái gì đó là do ba cái điều kiện mà tôi vừa nói đó là tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống và ngày chưa biết đạo thì mình chỉ biết theo đuổi cái mình thích thôi mà mình xui một chỗ là mình không biết cái mình thích đó, đó. là nó do ba cái đó tạo ra nghe kịp không vậy nghe nhớ chưa rồi như về cái hạnh phúc ở nghĩa một là có được cái mình thích mở một lần bản thân cái thích này có vấn đề đã, đã phân tích rồi cái thích là do ba duyên tạo ra rồi cái thích thứ nhất là là cái hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích cái hạnh phúc thứ hai là không còn thích nữa tại sao vậy tại sao không còn thích là hạnh phúc vì hãy còn thích là còn ghét hiểu không? hãy còn có cái thích là còn khổ nhiều người bắt chước nghe ta nói mà không hiểu tại sao vì còn nhớ tại sao thích là, là còn khổ không hễ còn thích đó là còn có cái ghét chắc chắn như vậy thích ấm em thì kỵ kỵ cái ngược là ấm em đúng không dạ. đúng hả rồi thậm chí là biết có người họ quen ăn ăn ăn ăn mặn ấy họ họ họ, họ ăn cái gì mà nó nhạt họ chịu được biết đó yeah. Dạ, dạ. có người họ rất là dễ ăn cái gì ăn cũng được là bởi vì họ không có chú ý đến cái việc mặn là có người là ăn chè mà mà phải ngọt à, lạ quá không có chịu rồi này đồ mặn đó là phải muối nước mắm phải đủ cái mức độ rồi đó chứ còn dưới đó họ phải xin họ nêm nếm rồi còn có người họ nghiện ớt đến mức mà đi đâu phải lạnh ớt thì trong người nó dù pháp lưng tôi có biết hai cô là duyên dáng hột sòn sang trọng như đâu ai ngờ trong bóp của nàng có ớt đâu lúc ăn cơm chung tôi biết bỏ ngồi sang trọng lắm trước khi ăn lấy nếp kim chấm chấm cái son cho nó sạch bớt mình thấy sang quá rồi có ngờ nàng phò ba giờ túi nàng móc ra nguyên bình ớt và dạ, bà giới thiệu cho tôi đó là bao nhiêu năm nay không bao giờ bà đi đâu mà bà không có ở kể cả restaurant kể cả restaurant kể cả đi ăn party ở nhà bạn bè về nhà con thăm con thăm cháu không bao giờ trong bớt mà mình thấy là vì cái khả năng mà nó mình có thể ăn bất cứ đâu mà ăn mà không ớt là không được cho nên cái thích nó gắn liền với cái ghét mà cái ghét nó chính là cái nguồn khổ đúng không đấy cho nên cứ nhớ một điều là còn thích là còn khổ và chính vì mình hiểu rằng là cái cái cái cái, cái, hạnh phúc nó đến từ hai nguồn một là có được cái mình thích hai là tránh được cái mình ghét đó gọi là hạnh phúc đúng không Đấy. nhưng mà cái theo cái rốt ráo đạo Phật là ngày nào không còn thích ghét nữa thì cái đó mới gọi là chân hạnh phúc đó là hạnh phúc thứ hai còn cái hạnh phúc thứ nhất mà tất cả phàm phu đam mê theo đuổi đó là có được cái mình thích tránh được cái mình ghét thì phàm phu không học đạo cho rằng đây là hạnh phúc đó bây giờ bắt đầu ghi được rồi đấy cái hạnh phúc thứ nhất mà tất cả phàm phu không biết đạo đam mê đó là hạnh phúc khi có được cái mình thích và tránh được cái mình ghét nhưng mà đến Phật pháp thứ thiệt thì không còn thích không còn ghét mới là hạnh phúc thứ thiệt có nghĩa là nó ăn cái gì cũng được và qua tôi có nói ăn cái gì cũng ngon nó khác với gặp cái gì ngon cũng ăn có thấy không nhưng mà cái hạng nó còn dễ thương hơn cái hạng mà gặp cái gì ngon mới ăn đó là là, là, là, là còn khổ nữa <laughs> vậy là mình thấy ghê chứ bây giờ mình thấy đó là những chuyện mà tưởng mình hiểu rồi nhưng mà hồi mình nghe ở trong kinh thanh vui là mình nói ồ vậy tôi hiểu hết tôi không ngờ rằng nó lớn chuyện như vậy lớn ừ, chuyện cho nên cái chuyện chuyện sướng và chuyện khổ trong đạo phật cũng sâu lắm rất là sâu và có phanh vui như vậy mà bà con khi hành thiền là bà con mới thấy nó lớn chuyện thế này bà con khi hành thiền mới mới là nhớ tôi trong kinh nghiệm tuệ quán nhưng mà bà con phải phải lấy máu mà xăm cái này thôi trong kinh nghiệm tại quán khi anh xếp chân anh ngồi thiền mà anh có ý theo đuổi cái thích mà trốn chạy cái ghét thì anh ngồi không bao lâu hiểu không khi ngồi mà đau quá mong là cái đau này nó mất đi rồi, là chết ừ. càng mong nó mất nó ở lì đó ừ. chỉ có theo dõi nó thôi không mong cái gì đi không đợi cái gì đến nhớ cái này sống chết phải nhớ cái câu này sống hay chết phải nhớ cái câu này đã xếp trên ngồi thiền không mong cái gì đi mà không đợi cái gì đến thì anh mới ngồi lâu được anh chỉ nhìn thôi thiện cũng để nhìn ác cũng để nhìn Đấy, mà đau đớn cũng nhìn mà mát mẻ vui vẻ thoải mái cái lưng sướng cái lưng cũng chỉ để nhìn phải biết là tôi đang thoải mái xong biết rằng cái sự thoải mái đang có mặt biết rằng sự đau đớn đang có mặt biết rằng sự tê mỏi đang có mặt đủ rồi không có can thiệp không có tống khứ và không có trông đợi nghinh đón bất cứ cái gì hết không có tống khứ trốn chạy cũng không có nghinh đón đợi chờ đó là kinh nghiệm tuệ quán kinh nghiệm bằng vàng 24 ngồi mà trông đợi là chết chiếc chiếc đó không có trông đợi không có trông đợi vì mình biết rõ cái bản chất của hạnh phúc đau khổ là như tôi vừa trình bày đó nó đến từ hai nguồn đó là có hoặc không có cái gì đó hoặc phân tích cách khác có được cái mình thích hoặc là tránh được cái mình ghét thì được gọi là hạnh phúc nhớ nha và trong khi đó cái người chưa biết đạo thì họ đi kiếm cái họ thích họ đi kiếm cái là cho hạnh phúc nhưng mà biết đạo rồi thì mình hiểu rằng thích và ghét nó là một cặp song sinh không thể tách rời thích ở đâu thì ghét ở đó mà ghét ở đâu thì khổ ở đó đúng không đúng vậy không à, cái gì đó mình tới đó còn bắt người thích nữa thích ở đâu thì ghét cái nằm kế bên mà ghét đâu thì khổ đó bởi vì tránh không được các vị phải đồng ý với tôi một chuyện phải đồng ý cái này phải bắt buộc các vị đồng ý muốn có được cái mình thích đâu phải dễ đúng không và muốn tránh được cái mình ghét là phải dễ đúng không cho nên bớt thích bớt ghét thì nó mới bớt khổ bây giờ mới thấy đạo phật là đạo thoát khổ là chỗ này nè vì khi anh tu tới niệm xứ được đương nhiên tự nhiên là anh bớt bất thích và bớt ghét ngay trong cái chuyện mà anh bất thích bất ghét là anh được hạnh phúc rồi tôi chưa biết anh đắc cái gì tôi chẳng cần biết tôi không cần biết tôi không thèm biết tôi chỉ biết rằng khi anh sống chánh niệm thì anh bớt thích anh bớt ghét mà bớt thích bớt ghét tự nhiên là hạnh phúc thôi bởi vì nó rất là dễ hiểu tôi nói riết mà những người nghe tôi giảng họ nó sẽ có cái nó quạt đi nói cho nó nhớ vì có nó có hai trường hợp nước đổ đầu dịch là nó không thấm mà muốn cho cái đầu dịch nó thấm nước là phải chế nước sôi nước đổ la môn mà muốn cho nó thấm thì phải làm cái la môn nó dập hiểu không cho nên khi tôi về đó khi tôi giảng nặng lời là tôi đang làm cái la môn nó dập tôi đang chế đầu dịch bằng nước sôi chứ còn mà cứ ngồi vuốt vuốt không định nó, nó không có vô cho nên mình khổ các vị đừng các bạn với cao siêu là bây giờ tôi khổ là vì tôi còn là phạm phu khi là tôi đặt thánh tôi an lạc nói cái đó nó xa vời lắm nó xa vời lắm mà mình phải nhớ rằng sống chánh niệm ấy chuyện trước mắt là anh không có thích nữa mà anh không thích nữa thì anh không có cái ghét mà khi anh anh không có cái ghét thì anh mà đau khổ đó là chuyện rất là đơn giản và theo trong tinh thần nhà Phật mình ấy, thì uh, cái hạnh phúc nó có bao nhiêu đi nữa nó cũng không có bền nó có nhiều lý do để mình Đức Phật ngày dạy mình buông bỏ cái gì đặc thủ hạnh phúc vốn dĩ không có bền và bản, bản thân cái sự không bền nó đã làm thứ đau khổ đi kiếm tìm cái mình thích nó là một cái đau khổ gìn giữ cái mà mình đã kiếm được nó là cái đau khổ và khi giữ không được cái mình thích nó lại càng đau khổ rồi chưa hết cái phản ứng tâm lý của chúng sanh đó, là nó theo một cái vòng tròn khép kín khi có cái thích thì có cái ghét mà khi gặp cái mình ghét thì mình mới nghĩ về cái thích hay cái không và mình đi tìm nó mà tìm không được cái là khổ mà tìm được rồi phải giữ cũng khổ giữ không được là khổ rồi khi khổ bắt đầu mình cũng quay lại đi kiếm cái mình thích mà nó cứ làm vòng lòng vòng lòng vòng vậy đó cho nên à, nói tứ đế là muốn sự thật quyền diệu nhưng thật ra trong đời sống của mình thì mình chỉ sống có hai đế thôi đó là khổ đế và tập đế tập đế là mình thích tùm lum gọi là tập đế còn khổ đế là tất cả những gì có mặt trong cuộc đời này đều là khổ chính vì mọi thứ có mặt trên đời này đều là khổ nên mình thích cái gì cũng là thích trong khổ cho nên nếu mà định nghĩa cách rốt ráo đó là mọi thứ ở đời là khổ khổ đế và tập đế chính là niềm đam mê trong tập đam mê trong tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế đó là cái định nghĩa gọn nhất bây giờ nhớ chưa dạ, dạ. chắc phải ghi định nghĩa thì sao bà con quên mà. mọi thứ ở đời này đều là khổ đế và tập đế chính là niềm đam mê trong khổ đế hết đam mê trong khổ đế đó, thì đó chính là diệt đế và sống được bằng ba cái nhận thức đó chính là đạo đế khi mà cứ nhớ rằng mọi thứ là khổ đế đam mê trong khổ đế là tập đế chấm dứt tập đế là diệt đế khi nhớ được ba cái sống mà bằng ba cái nhận thức là, là mình đang sống trong cái đạo đế mà đời sống bình thường nhất là mình chỉ cần nhớ hai đề thôi đó là thích thích ở đâu là tập mà ngoài cái thích ra tất cả đều là khổ hết ừ, cho nên chiều nay tôi đặt nặng cái đề tài gọi là tôi được bàn rất là sâu về cái chữ hạnh phúc và đau khổ và tôi quay trở lại hạnh phúc nó có nhiều nguồn nhưng mà hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích là hạnh phúc và cái hạnh phúc thứ hai là không còn thích nữa cái này mới là chân hạnh phúc nói kịp không nhớ chị kỹ nha cái hạnh phúc thứ nhất là có được cái mình thích cái thứ hạnh phúc này người không biết đạo họ hiểu nhưng cái hạnh phúc thứ hai người biết đạo họ không hiểu được cái thứ nhất tôi nhắc lại cái hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc tầm thường thấp kém đó là có được cái mình thích nhưng cái hạnh phúc thứ hai là không còn cái thích nữa vì không còn cái thích thì nó không còn có cái ghét và đau khổ nó cũng có hai đau khổ là vì mình gặp cái mình không thích đúng không và cái đau khổ thứ hai là còn sống trong cái thích và không thích thì đó là đau khổ nó, nó y như bên hạnh phúc vậy nghe cái buồn có cái bây giờ, bây giờ có ôm là được không hạnh phúc có hai hai một là có được cái mình thích đó là hạnh phúc giả còn cái hạnh phúc thật là không còn cái thích nữa còn cái đau khổ cũng có hai một là gặp cái mình ghét thì đó là đau khổ mà cái thứ hai nữa là còn cái ghét là còn đau khổ nghe không kịp nữa dạ nghe ôm lại nha hạnh phúc tầm thường là có được cái mình thích hạnh phúc cao cấp hơn là không có cái mình thích nữa không còn cái thích nữa đau khổ cũng có hai một là gặp cái mình ghét và cái thứ hai là còn có cái thói quen ghét còn một cái tâm lý ghét bản thân cái tâm lý đó cũng là cái khổ và cái mục đích tu hành là cái gì tới đây tôi có ghi nè ngày chưa biết đạo thì ta trốn khổ tìm vui biết đạo rồi thì ta làm lành lánh dữ tới lúc hành đạo và liễu đạo đó thì cả thiện ác lẫn buồn vui đều chỉ là cái để mình nhìn mà nhìn để là chán nhờ chán mình mới buông nó được trong kinh có một cái ví dụ nghe rất là nặng nhưng mà đó là sự thật cho mình phải ráng Phật dạy trong uh, ờ, tương ưng trong cái phẩm năm quẩn ngài nói rằng giống như con chó mà nó bị cột ở một cái chỗ nào đó thì nó có cắn nó có sủa nó có quào nó có hét nó có la thì nó cũng vẫn quanh cái cột đó cái người không biết Phật pháp thì họ có làm gì họ có hạt suy tư họ có hành động họ có nói năng họ có thức họ có ngủ họ có ăn họ có uống gì đi nữa thì họ cũng vẫn quanh ở trong cái ngã chấp đây là mắt của tôi tai của tôi mũi của tôi lưỡi của tôi đây là hết và cái đó nặng lắm quý vị mình mới biết đạo thì mình nghe qua thì mình thấy rằng nó xa lạ với mình nếu tôi đâu có chắc như vậy nhưng mà thật ra có tất cả mọi người phạm phu đều có cái chắc ừ, hồi xưa mình thấy ừ, ừ, mình có nhan sắc mình có tiền bạc mình có uy tín mình có tình cảm mình có tuổi trẻ mình có sức khỏe và mình thấy cái đó là một phần của mình mình hãnh diện với nó mình thấy mình an lòng với nó mình hạnh phúc với nó cái hồi mình biết đạo rồi mình biết những cái tình cảm nhan sắc tuổi trẻ tiền bạc nó đều là phù du mình chỉ coi trọng những giá trị tâm linh nhưng lúc bây giờ mình lại rơi vào một cái chất khác đó là cái giới hạnh của tôi hơn người khác nguyên đám này không ai mà thọ bác quan nhiều hơn tôi nguyên đám này không ai ăn chay như tôi nguyên đám này không ai tụng pháp qua nhiều hơn tôi nguyên đám ở đây không ai trì chú nhiều hơn tôi sáng nào trước khi đi làm vợ chồng tôi cũng lại đủ 108 hết trơn chủ nhật nào tụi tôi cũng đọc đủ ngũ bách hồng danh hết trơn mấy người khác là anh trai chay mừng rằm ba mươi còn vợ chồng tôi là ăn trường trai mấy người khác là rằm là mua trao về nấu dịch còn tôi tôi không ăn dịch chỉ ăn trao kêu vậy coi như mình chấp đủ thứ hết là, là nói bên bắc truyền còn bên nam truyền ấy là tôi là có hành tứ niệm xứ người ta không hành tứ niệm xứ cái giới của tôi cái định của tôi cái tuệ của tôi nó hơn người khác hay kịp không tuy không nói ra tuy không nói ra nhưng mà mình ngầm so sánh mình phải can đảm những cái gì nó có thiệt à, ngầm so sánh mà hãy ngày nào mà mình còn thấy mình là hay thì ngày đó mình đang giải ẹt bởi vì theo ở trong kinh á, thì trên đời này có một thứ duy nhất đáng để mình khoe đó là cái tánh không khoe ừ. cái sự vĩ đại nhất của một con người tu hành đó chính là cái cái cái cái cái, cái cảnh giới không còn so sánh nữa cho nên khi anh còn có, có so sánh là anh chưa đi tới đâu hết mà anh khi đã đi đến đỉnh rồi thì anh không muốn so sánh nữa vì sao vì chuyện rất là đơn giản rất là đơn giản người ta hiểu rất rõ hạnh phúc là gì đau khổ là gì người ta hiểu phàm là gì thánh là gì khi mình hiểu nó rồi rồi mình không thấy cái gì để hãnh diện á tôi nói quỳnh đẹp ra cái vị thấy là là, là, là, là tại sao tôi nói như vậy các vị hành thiền các vị bố thí các vị nghe pháp các vị giữ giới nó chỉ có nghĩa là mình đang uống thuốc chữa bệnh thôi dạ. nếu mà ba la mật nó tròn đủ các vị a đắc a la hán thì coi như quý vị hết bệnh nghe kịp không dạ. hôm qua các vị tiêu chảy đi từ sáng tới tối đi không nổi chỉ có bò thôi tối uống đúng thuốc nó không tiêu chảy nữa sáng hôm sau các vị chỉ có mừng chứ các vị có hãnh diện không <laughs> hả tôi từng tiêu chảy tôi biết tôi thấy bệnh tôi chỉ mừng chứ tôi chưa có, có mà soi gương thấy mình hay rồi đó nó nó không chết là mừng lắm rồi cái kẹp không thì một cái người hiểu đạo họ sẽ thấy rằng tất cả mọi công đức quý vị làm tất cả mọi thành tựu đạo nghiệp nó chỉ là uống thuốc thôi và nó thật sự là như vậy chứ không phải là vì vì tôi dùng phương tiện đó tôi giải thích tôi ví dụ các bạn mà thật sự nó là như vậy các vị có tu bằng trời đi nữa cũng chỉ đủ uống thuốc thôi và các vị a la hán là cái người hết bệnh thì các vị tưởng tượng mình đã a la hán giống như người ta hết tiêu chảy vậy đó mà đôi khi mình lại khác mình mà được ba mớ là mình thấy mình hay vậy cho nên ngày mới dạy rằng một con chó mà mà mà nó bị cột vô chỗ nào đó thì nó có vào nó có cắn nó có sủa nó có dùng vậy thì nó cũng vẫn quanh cái cột đó. kẻ phàm phu khi mà chưa thấy được cái tính vô ngã vô thường ở trong danh sách thì họ ở cảnh giới nào họ cũng chắc chặt vào trong đó ngày xưa thì họ chắc chặt vào cái rẻ tiền ví dụ như trong kinh người dùng một hình ảnh rất là nặng nó giống như con dồi mà trong đống phân nó thấy cái đống phân nó to hơn đống kia yeah, dạ, cái đống nó, cái đống mà nó đang lặn hợp ở bự hơn cái đống kia dạ cái kinh dạng như vậy yeah. Dạ. không giờ ngài nói là nó giống như vậy nó phạm vua là mình thấy cái nhà mình bự hơn nhà người ta con mình nó là bốn bác sĩ hai kỹ sư nó ngon cái con bà kia con bà kia nhiều lắm là làm tới chủ tiệm nail <laughs> nhưng mà thật ra đó là mình quên một chuyện rất là cụ thể đó là cái chuyện mà đổ đạt là con đổ đạt cái đó phải mình rồi chỉ cần chiều nay mình tắt thở thì cái chuyện mà ba kỹ sư bốn bác sĩ nó mất mớ mình nữa tới năm xuống cống mình nằm nổi mà ngày mai cái chuyện con mình nó lái xe nó cán mình nó chừng rồi nó thấy mình ngoài đường đâu biết đâu nha cho nên chính vì biết nó tưởng cái mình có là hay nhưng mình quên rằng nó là mình có thể bỏ mất nó bất cứ lúc nào và còn chuyện này động trời nó có cái cô tử nó má cậu chết cô nói con chưa từ nhỏ tới lớn còn sợ chết lắm còn nhát lắm con chưa bao giờ con có ý, ý tự tử nhưng mà sư biết má con mất rồi đó con mới biết con thương má cỡ nào sư biết con chỉ nghĩ là bây giờ con là con chết cũng được miễn sao con gặp lại má hoặc là để con đừng có nhớ má nữa nhớ má đến mức kinh khủng như vậy tức là bây giờ chết cũng đừng miễn là được gặp lại má hoặc là để làm sao không còn nhớ má nữa chỉ vì bây giờ con cũng điên rồi tôi gọi phone cho tôi tôi nói tôi cũng bị mất mẹ như cô vậy đó cô đừng nói cô thương má cô hơn là tôi thương mẹ tôi khó ai nói lắm nhưng mà tôi hỏi cô cái gì tôi biết cô trả lời nha cô có tin rằng trước cái kiếp này cô đã từng sống nhiều kiếp sống quá khứ không cô nói dạ con nghe đi chùa không có nghe cái đó hỏi cô có tin không dạ tin rồi cô có tin là khi mà cô kiếp này cô chết cô còn đi nhiều kiếp nữa cô có tin không dạ tin cái tôi hỏi vậy chứ cô có tin rằng kiếp quá khứ cô có vô số người mẹ có có không tin nếu cô có tin rằng sao kiếp này cô sẽ gặp vô số người mẹ khác cô tin nó cũng tin hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nói cô bốn sáu tuổi tôi hỏi cô vậy chứ cách đây 47 năm cô có bà mẹ khác không bà nói có thể chứ yeah. tôi hỏi gì chứ cái bà mẹ mà cách đi 47 năm cô bỏ đâu rồi Cô chỉ biết cái bà mẹ của bây giờ để kiệt thúc rồi nếu bây giờ năm năm nay cô 46 nếu mà cô sống thêm ba chục năm nữa tại cô 76 tuổi cô chết thì cô sẽ có bà mẹ khác bây giờ cô không màng cái bà mẹ của ba chục năm nữa và cô cũng không màng cái bà mẹ 47 năm trước mà cô chỉ màng cái bà mẹ mà đã sống cạnh cô 46 năm trước nghe kịp không cô nghĩ tôi có kỳ không cô đó con bà nó con biết con biết sao thầy nói con hiểu nhưng mà sao bà mẹ con hy sinh cho con nhiều lắm rồi tôi nói tôi đúng tôi biết nhưng mà cô biết bà mẹ nào cũng hy sinh cho con đó mà cô chỉ nhớ bà mẹ bây giờ cô có biết rằng trong quá khứ có vô số những buổi chiều mưa có một người đàn bà lưng còng một bờ vai nhỏ đội mưa đứng chờ cô trên một bến sông mỗi lần cô lấy chồng xa cô về cô có biết không bà nấu những bữa cơm chiều cho cô ăn tối cô ngủ phải lén lén để dán mùng và đuổi mũi bản đồng thì ghé cái bên không dám đụng sợ cũng giật mình bản đồng vào những mũi cắn rồi hôm sau bà lén lén mà bán cái chiếc nhẫn cưới của bà để bà chuẩn bị thức ăn cho cô mang đi để làm dâu xa xứ cô có biết quá khứ cô đã gặp một tỷ bà mẹ như vậy không cô đâu có nhớ cô chỉ nhớ bà mẹ kiếp này không à? có công bằng lắm không có công bằng lắm không cô từng có mẹ cô biết mẹ thương mình cỡ nào mà có vô số bà mẹ như vậy trong quá khứ và sẽ có vô số bà mẹ khác như vậy đó ở trong kiếp sau mình chỉ tập trung mình khổ cho bà hiện tại nói như vậy không hề có nghĩa là tôi kêu các vị phủ nhận với bà mẹ hiện tại nhưng mà phải luôn luôn nhớ rằng có hiếu với bà mẹ hiện tại bao nhiêu thì cũng phải nhớ rằng bà không phải là duy nhất do đó đó là lý do chúng ta phải thương tất cả chúng sinh Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo thật khó mà tìm ra một người chưa từng là mẹ ruột của mình với cái một phật nhãn ngài thấy khắp nơi ngài nói rất là khó tìm một người mà chưa từng là mẹ ruột của mình chưa từng là cha ruột chưa từng là một người vợ hiền một người chồng tốt của mình chưa từng là một người anh tốt người em tốt của mình chưa chưa ngài nói rất khó tìm một người như vậy cái người đàn bà mà mình ghét nhất trong cuộc đời mình chắc chắn có một kiếp nào đó là một người vợ hiền một người mẹ hiền của mình mình không biết trong kinh kể thành phật có vị tỳ kheo đó đến nhập hạ ở một ngôi làng xa ban đêm đang ngồi thiền chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi ban đêm ông ngồi thiền đi bát mà thì ta cho cái dạng cái thấy thì lâu quá ông cũng bị thiếu chất đi bát thì món ngon vật lạ thì vật lạ nhiều món ngon thì ờ, tối đang ngồi đi ông thèm đậu bắp luộc á đậu bắp luộc chấm xì dầu pha tí ớt hiểm thì em nghĩ thôi rồi thôi ông, cũng biết phóng tâm không ông ông, ông, ông, ông tập trung thành thiện nghĩ về chuyện khác ngồi thiền sáng sau đi bác cũng được nguyên buổi dĩa đậu bắp có xì dầu có ớt đàng hoàng ông nghĩ đây là ngẫu nhiên hai ba ngày sau tinh tấn thiền định ban đêm vậy đó, thì lần này ông lại thèm bánh xèo thì sáng hôm sau gặp hai cái bánh xèo dồn rụm mà cái bà để bác là phải canh là ổng vừa tới là bà đổ cho nó dồn trong kinh kể món ăn khác mình tôi phải lựa cái món nào cho, cho nó dễ hiểu chứ còn mình đổ có cà ri không à khổ quá thì một bữa nữa là ông lại thèm ăn cái ổi xá lị chấm muối ớt sòi sống ngóc đường thèm cái gì thì đi bán gặp y chóc mong đó thì bây giờ hết hay rồi bây giờ ông không còn tin đây là ngẫu nhiên nữa mà bắt đầu ổn đeo ổng đã chết rồi có nghĩa là tối mình nhớ cô ba cô tám là đã biết hết biết hết nó quê bây giờ nó không còn khoái nữa mà nó chuyển qua nó quê cái gì biết không các vị có biết rằng tôi đang cầu nguyện từng ngày là trong đám ở đây đừng ai biết trong bụng tôi nghĩ gì thì biết không? cái đám này mà nó biết tôi nghĩ gì là chỉ cái nước mà, mà tôi trốn lớp học này luôn mà may mắn họ không biết cho nên tôi tiếp tục trường cái mặt ra đây thì ổng ổng ổng khó chịu quá đi cuối cùng ổng, thấy không xong rồi nó quá mình phải lên tới cái hội độn ổng sống sang ổng nhột rồi lên từ nhột nó qua nhục <laughs> từ nhột nó qua nhục nó cách này có bụng gan nhột nó qua nhục cái người duy nhất để ổng chạy về gõ cửa đó là đức phật thì ổng về gặp đức phật đức phật nghe hỏi cũng tu có an lạc không? Nó dạ nó quá sức an lạc, nó an lạc over luôn Tức là người ta tu hành người ta chỉ mong được hỗ trì Còn con được hỗ trì mà over luôn Có nghĩa là con chỉ cần con muốn cái gì Có cái đó thì con nhục quá con không có tu được nữa Con phải đi kiếm chỗ khác Cái bà này là tơ tóc gì trong bụng con mà cũng biết Mà đi hút dông đâu đó là sao con tu Thì nếu mà người nói không? Đây chính là cơ hội Đây chính là cơ hội bằng vàng Con phải quay trở lại đó Con phải quay trở lại đó thì lần này là cũng không còn dám món này món kia nữa xét vô là chỉ có tỏ ra tôi vào tỏ ra tôi vào tôi chui rồi không dám nhúc nhích thì khi mà ông, ông, ông rốt ráo như vậy thì tắt à, ông đắc ông thành thông đắc thành thông ông đắc thành thông quán còn cái bài này là cái giống gì mà nó tốt với mình dữ hơn thì thì thấy bà cách đây hai kiếp bà là một người, người mẹ hiền một người mẹ hy sinh mạng sống cho ông nhường ông từng cái chén cơm từng cái ngụm nước ông xúc động ông nói đúng rồi mẹ hiền bây giờ gặp là bà lo đúng rồi thì ông mới tiếp tục cũng quán thêm thấy bà là người vợ hiền của ông cái chuyện là đọc câu chuyện của người thiết cái người đàn bà mà mình thương đó rất có thể là mẹ là vợ là em gái mình mà để dòng lưng hồi mình không, không mới nhớ chứ nếu mình biết cái người đàn bà mình đang yêu đó kiếp trước là bú móng mình cũng quải phải không hiểu tại dòng lưng hồi những cái nghiệp ái mà thì ông mới quán thêm kiếp thấy bà là vợ hiền ông nói đúng rồi vợ hiền là phải tốt với mình chứ ông quán thêm kiếp nữa bà một bà mẹ theo chồng mới bỏ con quán thêm kiếp nữa thấy bà là một người đàn bà bạn chồng thì bảo ông mới bực thì ông bực như vậy thì bà ngồi ở nhà phải dùng đàn tông mà nói nó quán tiếp nữa đi <laughs> ổng mới nghĩ ổng nhớ quán tiếp rồi thấy bà tiếp tục quay trở lại là mẹ hiền vợ hiền nữa thì lúc bà ở nhà bà mới nói ngày thấy chưa lưng hồi nó là gãy đó thấy ba mớ thì khổ ba mớ sướng ba mớ thấy kỹ rồi không còn gì hết đắc a đắc mà bà là bà đắc tam quả ngũ thông bây giờ ông đắc là la hán lục thông xong rồi chỉ đầu tiên thì mình người chỗ chỗ đầu chỉ đầu tiên ngày nhớ đó là đức phật và chỗ đầu tiên ngày về đó là đức phật khi ngày vừa vô tới phật biết gì xảy ra này nó như là đã nói mà cái chỗ đó là cái hoàn cảnh tốt với tôi cái chuyện đó cái chuyện đó tôi kể bà con nghe mọi người hiểu theo một cách nhưng mà cái cách rốt ráo mà tôi muốn là con thấy cái khổ đế và cái tập đế ở đây đức phật nói là người kể một câu chuyện xong ngày đúc kết là ngày cả tỳ kheo tất cả những người những sự kiện những nhân vật và sự kiện xảy ra trong câu chuyện ta vừa kể đều là khổ đế hết và bất cứ một cái niềm đam mê nào trong cái chuỗi dài câu chuyện ấy đều là tập đế hết cái khổ và tập nó nuôi dưỡng lẫn nhau khi người ta gặp cái hạnh phúc thì người ta chìm đắm trong đó người ta lại gieo một cái mầm tái sanh sang một kiếp khác khi mà ta đau khổ ta lại đi tìm một cái giải pháp để cho nó bớt đau khổ nghe kịp không và cái ý niệm mà đi tìm giải pháp nó lại là cái con đường dẫn đến sanh tử nữa cho nên cứ cứ là là là, là trong cái khổ trong cái vui thì chìm đắm mà trong cái khổ thì tìm giải pháp cho nên trong kinh mới nói rằng trên đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ thôi rồi đó mình không hiểu dần nghe kinh mình hiểu đúng không trên đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp cho đau khổ các vị ngồi lâu các vị tê chân bây giờ cho các vị duỗi rồi các vị thấy nó đã dữ lắm tôi cũng nói thiệt một, một chuyện đó là mai mai sau làm xong calama cái chỗ tôi vừa thiền là tôi sẽ che lại tôi không muốn cho ai nhìn ví dụ tôi tha hồ chút nhất <laughs> tôi khổ nhất là tôi ngồi mà người ta nhìn tôi kì biết không mình nhìn mình nhúc nhích người ta nó định mình không mạnh mà cấm nhúc nhích thì nó khổ quá mà chính vì mình sợ người ta nhìn mình ráng mình gồng mà càng gồng thì nó càng đi sai cái tinh thần của tuệ quán tinh thần tuệ quán là gì tinh thần tuệ quán là không chạy trốn cái khổ và không kiếm tìm trong đợi cái sướng mà tinh thần tuệ quán là nó làm sao nhìn nó như vậy cho nên có nhiều trường phái có nhiều quan điểm khác nhau về cái chuyện ngồi thiền bữa nay tôi nói luôn có trường phái cho rằng ngồi thiền càng đau thì càng phải ngồi gồng chịu đựng có nghe qua chưa có có có có những trường phái nói như vậy cứ là đau là phải gồng mà phan nghe có họ giải thích cái lý ghê lắm tại sao đau mà phải gồng? thứ nhất nếu mà mình thấy đau mình đổi là nguyên một buổi mình đổi tới 80 lần lên hiểu không như vậy là mình trở thành nô lệ cho cơn đau đúng không nó kêu đổi đi là mình đèn đổi đúng không đó, đó là cái bẫy thứ nhất cái bẫy thứ hai cái đau này mà mình chịu không nổi thì mai này mình bị trọng bệnh mình bị cận tử thì làm sao có đúng không họ có lý nha dạ yeah quá sức có lý cái lý thứ nhất cái lý thứ nhất mỗi lần đau mà đổi như vậy là một một một tiếng mà đổi tám chục lần hay sao cứ nhúc nhích nhúc nhích như có con lật lần thì cái đôi là nó ngồi ghế bên mình là coi nó xui nặng luôn á phải không cứ cọ quẹt cọ quẹt vậy là không được cái đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai cái khổ này mà chịu không nổi thì mai này cận tử lâm chung hoặc là trọng bệnh là rên cho mình chết à, cho nên đây là lý do thứ hai mà không có nên ờ, À, thứ ba là anh phải đối diện với cơn đau đó anh mới hiểu được cái khổ thật sự của sanh tử của cái thân xác này chứ còn mà khổ xương xương thì chỉ giải thoát xương xương thôi mà anh phải hiểu tận cùng cái khổ này thì anh mới ngán cái diện luân hồi cái hiểu không cái hiểu tôi nói gì không đó là ba lý do vậy còn nhớ không một là gì một tại sao phải ngồi gồng thứ nhất là gì ta không làm nô lệ cho cảm giác thứ hai tập sự để mà mai này đối diện với cái khác lên hơn ừ, cái thứ ba là phải như vậy mới thấy tới nơi cái, tới chốn cái khổ luân hồi dạ. hiểu chưa dạ. rồi đó là cái phật cái trường phái thứ nhất cho rằng thiền là phải gồng đau chết bỏ phải gồng mà sẵn đây tôi cũng nói luôn các vị mình ngồi bởi ngồi thiền cúi đầu đó, có người họ đau giống như họ cảm giác mấy cái bắp thịt với cái khăn bị người ta vắt vậy đó có người có nói giống như ai đóng đinh như đùi gối vậy đó còn mấy bà có sanh con mà nó giống như sanh đứa nữa dạ. Dạ. nó giống như sanh đứa nữa tôi chưa có sanh đứa nào tôi biết nhiều nghe tôi hiểu thì tôi thấy mấy lần mà, mà bị bón là nó thấy khổ rồi bón là nó thấy khổ rồi đừng có nói mà xong tôi đâu có sanh được thấy mấy bữa mà tôi đỏ mặt cái trong cầu ở khổ thiệt cho nên bên Đài Loan các vị biết không bên Đài Loan á cái ngày ngày Vu Lan họ đâu có ghi Vu Lan ở kia là ngày mẫu thân nạn yeah cái ngày mẫu thân nạn là cái ngày mẹ chịu nạn mẹ vượt cạn để mẹ sanh ra mình chưa hết à, người ta còn có một cái tay nó có một cái rồi tôi đọc một cái tay nó có một câu rất là hay sinh nhật không phải là ngày vui của ta mà ngày là ngày đau của mẹ yeah nó nói tại sao phải mừng sinh nhật mà mừng mình cái ngày mình ra nó có cái nghĩ gì đâu mà vui mà cái ngày đó là ngày má mình nó mới khổ thấu trời mới thấy 12 ăn trời dân nghe thì biết ở đây có ai rặn ra chưa tay cái sanh con tôi nhắc lại lần nữa tôi vô cái sanh con mà nhỏ đó tôi tôi thích ăn vú sữa đó. tôi ăn nhầm cái vú sữa sống đó mà cái mỗi lần ăn vú sữa sống là tôi lại nhớ má tôi có biết không biết không mọi người dạ, rồi vú sữa mà vú sữa mà mà nó còn sống đó, là mình bóp mình nút là nó, mình nuốt luôn cái mũ mà cái mũ nó vô rồi nó lóc luôn nội bất sức ngoài bất nhập rồi bên châu Âu bây giờ 50 tuổi mà tôi còn dạy là tôi thèm ăn hồng á có nhiều bữa hồng tôi làm luôn cái trái hồng sống cái vô nó cũng lóc luôn mà cứ mỗi lần ăn cái đó tôi nhớ má má ơi bây giờ con mới hiểu má đi rồi con mới hiểu má thương con nữa này cho nên là người ta kêu là cái ngày cái ngày vu lan là ngày mẫu thân nạn và tôi thích những cái câu thứ hai sinh nhật không phải là ngày ta vui cho mình mà ngày là ngày ta nhớ cái đau của mẹ thiết vậy đó tôi nói cái gì mà tôi đi xa quá vậy rồi trường phái trốn tôi làm ơn có mốc tôi đi xa tôi quên nha rồi bây giờ thứ trường phái thứ hai trường phái thứ nhất là kêu kêu làm cái gì gồng chị gồng được nhưng mà thấy họ có lý không thế đã quá có lý nhưng mà bây giờ là nghe từ phải hai này cái ghê là là đại ca nào cũng, cũng có lý mới ghê chứ cái ghê là chỗ đó cho nên sẵn tôi mượn cái bài cái lớp học này tôi mới tiết lộ cho các vị nghe một cái chuyện mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng đó là tuyệt đối never never thờ tổ chỉ có thờ phật tại chỗ đó bởi vì sao là vì khi mà mình cắm đầu mình theo một siêu phụ nào đó việt nam có câu là đập phanh biết không tức là siêu phụ nào cũng có cái lý của ổng mà mình mê cái lý đó mình sẽ phủ nhận ông khác đó là một cái chuyện rất là bậy vì trời cao đất rộng có biết bao nhiêu hoa cỏ ông bướm mà mình chỉ chết với một loại hoa chỉ chết với một loại bướm thì nó hoang phí đúng không rồi thì cái ông thứ nhất là ông Duy Bình Gầm bây giờ nghe ông thứ hai này cái trường phái thứ hai mà mỗi một mỗi một trường phái nó có rất là nhiều thiền sư nha bên biết niệm về có rất là nhiều thiền sư chủ trương là phải gầm nhưng mà cũng rất nhiều thiền sư cứ nói không không có gầm thấy đau là đổi thấy đau là đổi và cái vị nghe mong cái tính này mong tôi uống miếng nước này tại sao mà mình mình mình nên đổi bởi vì ông nói không đổi nó đau quá chịu không nổi cái nó khỏi tu luôn như vậy không cái mỗi lần mình nghe nó thiền là nó, nó dắt dò nó chạy bỏ dép rồi có hiểu không cho nên chưa biết nó đắt cái gì mà nó nghe nó thiền là nó sợ rồi mà nó khi Phật pháp không phải là cái pháp môn làm cho người ta sợ Phật pháp là anh tu anh phải an lạc chứ anh tu anh phải thoải mái chứ cái chuyện mai này anh chỉ là anh anh thành thánh anh em được an lạc kiểu thánh nhân thì tôi không biết mà tôi chỉ biết bây giờ anh tu là phải an lạc tới đây cho nên chuyện đầu tiên là Phật pháp phải là cái suối nguồn an lạc của người tu cho nên chuyện đầu tiên là anh phải tu các vị đặt câu hỏi thế này tu thoải mái và tu canh tu tu tu tu tu đau đớn cái tu nào hay thoải mái hay hơn chứ rồi cho nên đó là cái lý thứ nhất cái lý thứ hai các vị nói thật anh thì đạo đau khổ có phải là cảm thọ không thoải mái có phải là cảm thọ không thì tại sao mình tiếp tục nhìn cái cảm giác đau đớn mà không chịu nhìn cảm giác thoải mái vì mình nhìn cảm giác thoải mái nó cũng là nhìn đúng không cái quan trọng nhất là khi anh đau anh biết rằng anh đau cái này đúng hay sai khi anh biết rằng anh muốn đổi tư thế anh biết rõ rằng đang muốn đổi tư thế anh phải chánh niệm và khi anh đổi anh biết rõ anh đang đổi và khi anh đổi rồi anh thấy thoải mái nữa cái tục chánh niệm như vậy có phải anh đang tu không như vậy so với cái anh gồng này so với anh gồng thì anh này có tu không tu chứ có, có điều một anh thì anh nhìn hoa hồng của anh là anh nhìn hoa héo hiểu không cái nào cũng là nhìn hết một một bên là nhìn hoa héo bên nhìn hoa tươi cái nào cũng nhìn thì cái cái trường phái hai này họ nói thế này tại sao phải phải nhìn hoa tươi hoa héo mình nhìn hoa tươi cũng tu được vậy họ có lý không hỏi có lý không phải đấy yeah dạ, họ có lý họ có nói họ cái thứ nhất là nói rằng tu là phải tỏ cái chưa gì hết mà làm cho người ta sợ tôi có nghe phật tử nói hồi nói xưa con ngồi không nổi mà ông nói tôi đi miếng điện ông nói nó con chỉ cái chân con lớn tuổi rồi con ngồi được có 10 phút thôi thì tôi tôi lúc tôi không có thời gian tôi chỉ nói nhanh tôi nói là về nghe kỹ lại đi thì nó phải chỉ có ngồi Ừ, tôi chỉ nói thôi ờ, về đọc kỹ nghe kỹ là thiền không phải chỉ có ngồi vì đối với giả thiền là phải ngồi mà ngồi thì chả ngồi được có 10 phút thôi cái bị nghe ghê không tức là trái chưa có tu hành được gì hết mà chỉ đầu tiên là trái sợ trước cái này chỉ đầu tiên là trái sợ trước cái này nghe kịp không như vậy là cái là cái cái đó là cái cũng hơi có vấn đề cái vấn đề thứ hai là mình quan sát cái khó chịu cũng là tu mà quan sát cái gì chịu cũng là tu và cái điều nhớ ngày qua tôi nói không ngày mình chưa biết đạo thì mình học ngày học sơ sơ đó mình còn mặc cảm là sao lúc này tôi thất niệm lúc này tôi tham nhiều lúc này tôi sân nhiều đúng không nhưng mà khi mà tu lên một mức độ rồi đó mình không còn mặc cảm nữa mà cái gì đến mình đều nhìn hết đó. có hiểu không mình nhìn cái chánh niệm của mình mình nhìn từ tâm của mình cũng là tu mà mình biết rằng mình đang khó chịu đang sợ ma mình đang bực bội cũng là tu lên chánh điện mà có chánh niệm là tu đã đành vô nhà cầu ngồi rặn bằng chánh niệm cũng là tu có hiểu không Đấy. cho nên cái trường phái hai nói rằng tại sao phải nhìn hoa héo mà sẽ không nhìn hoa tươi thế là đau thì cứ đổi đúng không bởi vì nhìn cái nào cũng là nhìn đúng không rồi đó là lý do thứ hai lý do thứ ba khi mà mình bị đau đớn có nghĩa là tâm hoặc là thân mình đang có vấn đề có hiểu không yeah thì ông nói tại sao ông nói ông nói là với cái trường phái hai này nó là tại sao mình phải tu với cái tâm sân mà đôi khi nếu mà tu bằng tâm tham tham sân đều là phiền não hết đúng không thì họ nói rằng nếu mà chịu cái đau không nổi đó là sân mà thích với cái thoải mái đó là tham thì họ nói vậy là cái nào cũng phiền não hết mà ta sẽ đặc biệt sợ cái xanh mà sao tại sao đặc biệt sợ tham mà sao không biết sợ cái xanh nghe kịp không họ có lý chứ nói như vậy cả hai đều là phiền não hết cái vấn đề là cái niệm của anh nó đủ mạnh hay không nghe kịp không như vậy thì các vị mình nên nhớ nó có hai cái trường phái trường phái một bữa nay tôi phải nói cho hết để mà mốt bà con đi hành thiền bà con không bị phân vân bà con nó biết mình nên thế nào bữa nay tôi đã nói cụ tẹt ra hết rồi nó có hai trường phái tôi tùy bà con lựa thôi Đấy, trường phái một là gồng có nghĩa là nó có ba lý do một là nếu ta không có cố sức chịu đựng thì ta sẽ làm nô lệ cho cảm giác cái thứ hai cái khổ nhỏ không chịu nổi thì đừng hòng chịu nổi cái khổ lớn mai này cái thứ ba là sao phải chịu đựng cái đau đớn rốt ráo mới thấy được cái khổ rốt ráo của sanh tử mới thấy sợ sanh tử không cần phải đọa chỉ cần bị cái đau bây giờ là có thấy không muốn lưng hồi nữa rồi bởi vì mình biết nếu mà mình tiếp tục luân hồi thì cái đau bây giờ mình nó sẽ tái hiện vô số lần nữa hiểu không không có lý chứ nhưng mà cái cái trường phái hai tôi cho rằng không có tệ khi mà họ nói rằng là chưa gì hết mà thấy sợ mà đúng tôi đã nãy tôi chứng minh có chuyện có thiệt cái ông ông nói thẳng với tôi đó là hình con hỗ trợ làm trường, trường thiền con hỗ trợ nhưng mà con nói trước không thiền con có thiền vì con ngồi không quá 10 phút mà ông còn nói tôi nghe chi tiết nữa coi phim đại hàng 3 tiếng không mỗi giờ ừ. ngồi chờ cái thằng đó nó phục hồi trí nhớ đại hẹn nay cũng màn mất trí nhớ lắm thì vì thương cái con nhỏ nó mất trí nhớ thương cái thằng nó mất trí nhớ mà ngồi chờ nó mất trí nhớ đó mình mất trí nhớ tới ba ba tiếng không có thấy mỏi mà đôi khi nó chỉ cần cái đầu nói thiền một phát là 10 phút luôn bây giờ cái vị mới tin cái tâm mình nó quan trọng và dạ, yeah. có một cái ờ, ông ông hành giả đang tới hỏi cái thiền sư ông nói con muốn tu quá con nghe giảng về thiền con mê quá đi con không có nghi ngờ gì về thiền nó con biết chắc luôn hành thiền là coi như là được an lạc trước mắt hành thiền là con đường duy nhất để giải thoát con biết hết con tin hết luôn nhưng mà con nói thiệt với ngài con thiếu phước con không có đủ tinh tấn rồi người nó hỏi ngày hỏi ông chứ không đủ là sao cái ông nói trời ơi con ngồi vẫn chừng 10 phút rồi con chịu không nổi thì vị thiền sư mới hỏi vậy chứ có bao giờ mà ông ông ông có cái việc gì mà nó hứng thú để mà ông dằn nắng ba tiếng đồng hồ mới có con đi cắm trại với bạn bè đá banh này nọ tụi linh mày nói lúc nó có mệt nó dạ mệt mà ngày lúc nó cũng muốn bỏ cuộc nó không vui quá ngỡ vui quá thì người nói như vậy ông đâu phải thiếu tinh tấn hiểu không dạ. ông đâu phải thiếu tinh tấn mà tại vì cái lòng ông nó nghĩ tới chuyện tập bậy nhiều cho nên trong cái bậy ông linh tới còn trong cái thiền thì ông lại là không không tha thiết lắm cho nên cái năng lượng ông dành cho cái bậy nó hơi nhiều còn dành cho cái thiện thì nó hơi ít cho nên từ đó ông tưởng rằng ông không có thấy kịp không Việt Nam mình có một câu là nhịn thuốc mua trâu nhịn trầu mua đất có biết đó không lại sao hiểu câu đó không tức là khi mình dồn tiền cho cái này thì mình sẽ không còn tiền cho cái kia là ngứa và rất nhiều lần tôi nói có những người phật tử họ nói với tôi họ nói rằng cái trí nhớ con kém lắm con gặp người ta cũng nhớ đủ thứ con con ngưỡng mộ và con có khi con ganh tị nữa mà con nhớ rất là dở tôi nói anh chị không có dở đâu tôi không có đắc thiền tôi không có thành tông nhưng tôi biết anh chị không có dở không có kém tôi đâu cái tủ của anh với tủ của tủ anh tủ chị với tủ tôi ba cái tủ bằng nhau nhưng mà tại vì tôi biết lựa món để tôi để vô trong đó cho nên nhiều người tưởng lầm là tôi giàu còn cái tủ của anh chị đừng còn người vẽ không tại vì anh chị không biết lựa chứ cái sức chứa của, của ba cái tủ nó bằng nhau hiểu không tôi nói để tôi hiểu không đó thì tôi mới chứng minh cho cổ nghe tôi nói bây giờ ví dụ như bây giờ tôi chỉ một cái người đang đi mà sang sang chùa hỏi với anh anh có biết cô đâu không biết biết biết là cái gọi đó là bạn của má không à, à cái, cái câu hỏi gì chứ biết mấy năm mình biết mười mấy năm rồi à, hồi đó là gia đình nó đi qua WHO bà nó bà có bốn đứa con bây giờ một đứa là bên Maryland một đứa bên ờ, Colorado hai cô ở bên Houston á làm neo có cô thì bị chồng bỏ rồi rồi bây giờ cái nó về Việt Nam có ông khác còn mấy đứa con nó, nó sắp ra trường anh lại cho một dây của tôi nói vậy anh đâu phải thiếu trí nhớ <laughs> hồi nãy giờ đó mà mấy cái tàu lao đó mà anh mấy cái tàu lao đó mà anh đổi qua bên kinh là anh đã làm pháp sư rồi anh làm cho một giây khủng khiếp thiệt chứ à, bốn đứa con rồi Houston rồi Colorado rồi rồi chồng bỏ rồi bây giờ đứa đầu ra trường ông nhanh gì nó ghê chứ anh làm cho một mắt tôi đợi cho chàng đi sâu vô đất rồi đó tôi mới nói anh thấy anh đâu có tệ hồi nãy giờ nếu mà những cái chi tiết những cái đi theo đó mà anh đổi qua bên giáo lý là đang là làm pháp sư rồi mà người ta cứ nói mấy ông pháp sư mấy ông giảng sư là giỏi tôi không có tin cái vấn đề là anh anh dồn cái thích anh cho cái gì bên ờ, tôi đang là cái chuyện rùi bu nè tôi bên bên bên thị sĩ tôi có biết một cái cô đó cổ, cổ có một cái tủ giày với tủ bợp đầm đó, mà một đôi giày một hai ngàn cái bợp đầm bốn năm ngàn cái tủ nếu mà cộng lên là đủ mua cái nhà gì biết không mà bây giờ họ mê cái đó và có một người ở đây đó là đó là cái cô ba họng mình nói người ghé cô nói chị biết là con thích thù tạc lắm thích qua lại lắm từ năm bảy năm tới giờ mà cái tiền mà vợ chồng con đi đám ma đám cưới nó cộng lại làm cái nhà đó cái hãy mời là mới đi mà mới đi hơi nặng tay thì bác coi nặng cái lắm cho nên cổ đời sống hai tập rất là khiêm tốn nhưng mà mà phải nói là người ta rất là thích mời quý vị cổ vui vẻ cổ cổ phải cổ đi rất là nặng đi mạnh bài đấy thì mình coi nặng cái gì mình mình thì mình sẽ invest cho cái đó chỉ vậy thôi chỉ, cái thật ra mình khó nói ai nghèo lắm khó nói ai giàu lắm Việt Nam thứ gì người làm neo mà chạy Mercedes đó mà làm bác sĩ vẫn chạy chiếc Corolla 15 tuổi như thường thì họ họ nặng cái gì thì họ sẽ đầu tư cái đó nha cho nên đó là ờ, cái tôi quay trở lại cái bài giảng chiều nay đó là cái hạnh phúc và đau khổ trong đời nếu mình hiểu nó tới nơi tới chốn theo trong kinh Phật thì mình mới biết rằng bây giờ mình nên đầu tư cho cái gì yeah, hạnh phúc của ai có được cái mình thích và không còn cái gì để thích cái thứ hai là cái mà Đức Phật ngày muốn nhắm tới đó. và tôi đã nói rất nhiều lần tôi rất là thích ba cái câu nguyện cái câu thứ nhất con lại phật cái lại đầu tiên là vì phật không cho con cái con thích nhưng phật dạy con không thích cái gì cái lại thứ hai là vì Phật không có thể dắt con đi đến mọi nơi con muốn nhưng Phật dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy thôi và cái lại thứ ba con lại Thế Tôn là vì Thế Tôn không thể làm cho con thoát chết già là phải chết nhưng mà Thế Tôn dạy cho con không sợ chết đó là ba cái mà mỗi lần lại Phật nên nhớ đó là ba câu thần chú rất là quan trọng còn nhớ không một phật không cho con cái không thích nhưng phật dạy con không thích cái gì cái đó mới quan trọng cái thứ hai phật không thể nắm tay từng người đưa đi thăm viếng tất cả vũ trụ nhưng phật dạy cho mọi người thấy rằng đi đâu cũng vậy thôi cái thứ ba phật không thể làm cho mình già mà không chết nhưng mà phật có thể dạy cho mình không sợ chết nữa và một cái câu này quan trọng cho những người đang bước vào quan tài hãy nhớ câu này cái chết không đáng sợ bằng sự sợ chết có dạ, hiểu cái chết nó không đáng sợ bằng sự sợ chết bởi vì tôi có thể chứng minh cái chết nó chỉ cần vài phút là xong nhưng cái sự sợ chết nó kéo dài tới mấy chục năm lần đúng không dạ, cái chết nó không đáng sợ mà cái đáng sợ chính là bản thân cái nỗi sợ chết ông Krishnamurti của Ấn Độ ông nói câu đó ông nói cái chết không đáng sợ bằng sự sẽ chết còn cái ông ông ông, Roosevelt của Mỹ thì ông nói rằng trên đời này cái đáng sợ nhất chính là bản thân cái sự sợ hãi con dán con chuột con tàng lằn con rắn con nhện ai cũng nói nó đáng sợ hết nhưng mà cái đáng sợ nhất chính là cái lòng sợ hãi và bữa đó tôi đọc cái này tôi mới giật mình người ta nguyễn nhà tâm lý học người ta làm cái điều tra đó cái số người sợ chết ít hơn số người sợ nhện tức là nó anh hùng nó khí thế vậy nó dám chạy mô tô dám chạy một bánh mà sao lộn nhưng mà thấy con nhện nó nhảy dựng liền ừ, có nhiều trường hợp đó là cái số người sợ chết ít hơn số người sợ nhện mình nghe nó mình mới giật mình mình có biết một anh phật tử bên bên thụy sĩ ảnh cao to lực lượng khỏe mạnh ảnh chơi thể thao leo núi rất giỏi biết ba thứ tiếng có bằng doctor biết sao leo núi giỏi thể tài rồi cao lớn đẹp trai nói ba ngoại ngữ anh pháp đức có bằng doctor physics vật lý chàng sợ mèo đen <laughs> sợ mà coi như không còn sĩ diện có nghĩa là đang đàng hoàng trang nghiêm có khách thế này mà thấy mèo đen một phát là dằn dằn dằn nhảy lên tới nóc luôn không còn sĩ diện không còn lịch sự không còn tôn nghiêm bất kể mọi thứ sợ đặc biệt sợ con nó thì hỏi ông thì sao tôi biết mà anh ăn học anh ăn học giỏi lắm anh giỏi lắm thì tôi nghĩ rằng đó là chắc trong các vị có biết ông James Case không có biết ông James Case của Mỹ không cái ông mà sôi kiếp á Hả? Yeah, dạ, thì không ông để ông tên là James thì ổng là ổng mặc dù các vị có việc không tin ổng nhưng mà tôi thấy rất là hợp lý ổng có cái khả năng sôi canh sôi kiếp rất là hay và những cái nói rất là giống Phật giáo có cái bà đó là bà bà bị cái cái cả trong thời gian gần đây khoảng chừng vài tháng mà bị cái bệnh là nửa đêm mà giật mình mà la hoảng hốt giữa đêm mà không biết chuyện gì thì đi bác sĩ tâm lý đi bác sĩ thần kinh chữa được thì đem lại cho thì ông ngồi thì nhắm mắt ông làm chỉ biết rằng ba ngày bà trong quá khứ bà từng bị là, là nạn nhân của một cái trận động đất và bà chết trong đêm tối bà đang ngủ thì cái căn phòng ông bị vùi trong đất và cái nỗi sợ cảnh tử là trở thành cái ấn tượng tâm lý thì trong những cái kiếp sống sau cái lâu lâu nó trong một điều kiện thích hợp trong một điều kiện sinh lý nào đó thì nó sẽ sống vậy cho nên có những người không có những cái sợ rất là đặc biệt có những người sợ độ cao và trong tâm lý học trong bệnh học trong bệnh lý người gọi là là phobia là những cái, cái, cái sợ rất là lạ có người họ sợ độ cao có người họ sợ cái cái, cái hẹp á sợ cái, cái khoảng cách hẹp chật hẹp họ sợ cái khoảng cách chật hẹp có người sợ độ cao có người họ là sợ một cái màu đặc biệt họ sợ cái mùi của nó đặc biệt chẳng hạn như tôi tôi không biết là do tôi nhạy hay là do có thể biết là do bên bên bên bên, bên thể lý hay là tâm lý mà tỉnh toán tôi nghe một cái mùi tanh của máu rất là nặng ở một nơi chốn rồi đó nó nặng đến mức mà mình tôi buồn non tôi lẩm giọng nặng lắm mùi rất là nặng thì à, có lúc thì tôi học kinh Phật mà thì lúc tôi nghĩ có lẽ là nó có một cái vị nào ở đây ở đó nhưng mà mà ở đây chúng quanh hay nghe mà tôi nghe thôi tôi không nói đó là cái hay bởi vì nghe đó đâu có đầu hay nghe nó còn bậy nữa ừ. lâu lâu tôi nghe một cái mùi tâm mà tanh máu nó là nặng chỉ có một lần nữa có một gia đình nữ với uh, ờ, Miami đó rồi do ghen tuông rồi ông chồng ông tự sát tự sát trước nhà thì uh, gia đình không có ai quen gia đình mới kêu đi xuống cái xác ông đem đi rồi rửa sạch rồi rửa sạch cái chỗ ông chết rồi mà mùi còn nặng lắm mà anh này nói là nó kỳ là mình để năm 10 kg thịt heo trước mặt mình á nó không có cái mùi nặng như vậy mà tôi hỏi gia đình là gia đình thấy cái máu mà nó xuống thì chắc chừng một hai bàn tay vậy cái cái cái, cái bệt máu một hai bàn vậy thì đã rửa rồi đã rửa đã tẩy bằng xà bông rồi đó nhưng mà tôi, tôi nghe nó nặng lắm nó nặng đến mức tôi nghĩ bây giờ mà năm bảy ký thịt heo mình mà để cái bên là không bì bằng đó. thì có lẽ do ấn tượng quá khứ rồi đó chắc cái trước mình ăn tiết canh nhiều hay sao rồi thì các vị nghe kỹ tức là chiều nay tôi nói sâu về cái cái khổ đó để bà con thấy khi mà ngồi hành thiền á, là cứ nhớ hết những điều tôi nói chiều nay ngồi hành thiền mà có cái ý trông đợi cái sự dễ chịu khi ta có lòng trông đợi cái gì thì nó sẽ rất là khó đến vì đó là cái luật mà đời là vô ngã mà khi ta có lòng trông đợi nó nó sẽ rất là khó đến và khi nó đến rồi nó sẽ rất là mau đi khi ta có lòng trốn chạy tống khứ một cái gì thì nó sẽ đến rồi không chịu đi có người thiền sẽ thấm thiết cái này nha ta có lòng trốn chạy tống khứ cái gì thì nó sẽ ở ngoài không đi khi ta có lòng trông đợi cái gì thì nó sẽ rất là khó đến và khi đến rồi nó sẽ ra đi rất là mau và cái cái tinh hoa của của thiền tứ niệm xứ là không có nghinh đón và cũng không có tống khứ cứ lặng lẽ quan sát và hãy nhớ một chuyện rất là quan trọng đó là ngày chưa biết đạo ta trốn khổ tìm vui bước hai biết đạo ba mớ rồi ta làm lành lánh dữ tới bước ba thiện ác buồn vui chỉ là cái để ta nhìn và cái này mới quan trọng cái này phải viết bằng mực đỏ nhìn cái thiện tương đương với nhìn cái bất thiện làm ơn nhớ dùm cái này mà có đúng vậy không bởi vì cả hai đều nhìn bằng chánh niệm bằng trí tuệ đúng không nhìn cái thiện đang có nó giống y chang như nhìn cái bất thiện đang có nhìn cái cảm giác dễ chịu nó cũng có giá trị nó cũng tác dụng nó cũng có ý nghĩa y chang như nhìn cái khó chịu về, về như vậy đó nhìn cái dễ chịu và khó chịu giống nhau miễn là ông nhìn nó bằng chánh niệm và trí tuệ và một người mà đầy ắp thiện tâm khi quan sát thiện tâm của mình họ có thể chứng thắng một người có quá nhiều bất thiện khi họ quan sát cái bất thiện của mình họ cũng hoàn toàn có thể chứng đắc cái này đúng này sai rồi trong kinh nói có những vị khi họ quan sát cái cảm giác thoải mái của mình họ chứng thánh có chẳng hạn như có một vị thánh sau một cơn khi có một vị tỳ kheo sau cơn mưa từ trong cái hang động bước ra nhìn thấy núi rừng nó mát mẻ mùi thơm của hoa của cỏ hết một hơi thật đầy phổi vị này cảm thấy thoải mái mà vị này mới nghĩ rằng trời đất như thế này mà tâm ta lại không có phiền não đó là một sự tương đồng rất là đẹp chỉ nghĩ như vậy thôi chỉ nghĩ như vậy thôi phát triển trí tuệ tuyến định xứ ngay tại chỗ đó vì đã thấy rằng cái những cái mình thấy đẹp đây nó là khổ mà thích trong cái đẹp đó là tập thấy vậy bị chiến lan nhưng có vị khác đắc quả trong cơn đau đau quá đức phật đến thông, đức phật hỏi có chịu nổi không vì nên là nói bạch thế tôn cũng chịu không nổi trước đây con sẽ chết bây giờ con chỉ mong chết từ sớm nữa cho đừng có đau nữa đau đến mức như vậy đau lắm thì đức phật ngài dạy rằng hãy tâm niệm là dầu thân có đau tâm cũng đừng đau còn nhớ bài giảng được qua không thân đau thì là sao thì mình hiểu rồi còn tâm đau là sao có nghĩa là khi mình nghĩ rằng thân này là của mình như vậy thì cái cơn đau đó nó sẽ nhân đôi nhưng mình chỉ cần nghĩ rằng cơn đau đang có mặt chứ đừng nghĩ rằng tôi đang bị đau thì khi mình nghĩ rằng cơn đau đang có mặt thì cái khả năng chịu đựng của mình sẽ tốt hơn thì nếu không làm được như vậy thì được gọi là thân đau mà tâm cũng đau khi mình còn chắc cái đau này là của mình đó là thân đau tâm cũng đau còn khi mà mình biết rõ rằng thân tâm này thì do duyên tạo mà có mà cũng do duyên mà mất đi đau cỡ nào rồi cũng vô thường mà sợ hãi tiếc nuối cỡ nào thì cái sự sợ hãi tiếc nuối đó cũng vô thường người đang đau nhớ như vậy đó thì lúc bây giờ được gọi là thân đau mà tâm không đau ờ, nhớ cái chỗ đó, cái đó rất là quan trọng ừ. thì ừ, cái quan trọng của đạo Phật mình đó là đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng quan sát cơn đau cũng là tu mà quan sát sự dễ chịu cũng là tu quan sát một tâm lành cũng là tu quan sát một cái tâm bất thiện cũng là tu lúc bây giờ mình không còn đi lựa chọn mà kiếm tiền nữa hay kịp không mà thậm chí có những người trong kinh nó có những người tùy thuộc vào cái cách tu ba la mật kiếp trước mà bây giờ họ đắc đạo bằng cái kiểu nào có người họ đắc đạo bằng cách là họ nhìn cái thoải mái mà họ đắc có người họ đắc đạo bằng cách là nhìn cái đau đớn mà họ đắc nhìn cái dơ mà đắc cho nên trong kinh mới nói có bốn cái con bốn cái cái, cái cái cái trường hợp tu chính. một là tu khó mà đắc dễ tu khó mà đắc khó rồi cái thứ hai là tôi dễ đắc khó tôi dễ đắc dễ có nhớ đó phải không thì nhiều người họ không có hiểu họ cứ nghe chữ dễ khó rồi họ hiểu ừ, có có một khía cạnh thôi dễ thì có nghĩa là không có phải tốn công đúng không nhưng mà trong kinh định nghĩa chữ dễ đây mình mới thấy khiếp dễ là sao tu dễ một là tu bằng cái tâm trạng thoải mái gọi là tu dễ tu mà không phải ờ, vật lộn với hoàn cảnh khó khăn như là đói bệnh rồi nóng nực rồi côn trùng rồi thị phi lâm mắt ờ, không bị những cái đó thì được gọi là tu dễ nhưng mà chưa hết còn có cái nữa tu bằng đề mục dễ nhìn dễ ngửi dễ kiếm thì gọi là tu dễ hiểu chưa yeah dạ. dễ nhìn dễ ngửi thì có những vị họ đắc quả bằng cái vật hôi thối họ mới đắc được có biết cái đó không quán tử thi đó khổ quá trời khổ quá rồi các vị nào đề mục bất tịnh nữa hiểu không dạ. tử thi bất tịnh rồi đó là những đề mục khó nhìn mà lại khó kiếm nữa bây giờ các vị kiếm cho tôi một cái xác được không ở đâu có chỉ có vĩnh phước vĩnh dạ, hoàng vĩnh phước tôi chưa đâu có cái xác để mình nhìn hơi khó đúng không cho nên cái đề mục nào khó ngửi khó nhìn gây cho mình sự khó chịu và đặc biệt đó là đề mục khó kiếm mà mình lại đắc bằng cái đề mục đó được gọi là tu khó còn tu dễ là sao tôi dễ cái là tôi vào cái đề mục dễ nhìn dễ ngửi dễ kiếm mà nó, nó làm cho mình cảm giác dễ chịu ví dụ như tôi về đề mục hơi thở hơi thở dễ kiếm không mà nó đâu có làm cho mình khó chịu đúng không đó do cái thứ rồi có nhiều vị tu dễ là sao tu dễ là tu tập trong cái điều kiện như ý chỗ ở mát lạnh nè tôi làm calama tôi có cái ý tôi muốn làm cái chỗ đó là cho những hỗ trợ mấy người mà tu dễ tôi mong đề sao tôi gặp phật là tôi tôi đắc quả trên ngay vàng mà gái đẹp một rừng tôi đắc em có đắc cô đơn trong rừng mũi cắn trong một chịu gương lạc giữa rừng quá mới chịu đắc hôm thức mới đắc đắc xong là phủi tay đi vào chùa luôn chứ còn tôi, tôi tôi cũng không khoái cái vụ mà đi bác rồi bị chúng chửi ném đá rồi ừ, thì bữa tối bữa no rồi đứa nước ép nó cho nguyên cái dừa khô vô bát rồi bữa nó dậy nó ăn kiểu nào rồi đó dĩ đang nó có phá cái đó tôi biết không nó cho nguyên trái dưa hấu gì đó luyện thì không dám luyện mà ôm thì nặng mà đem về tới nhà ăn làm sao gia tài ra buổi trưa có một cái bình bát đó thôi nó quất trái dưa hấu rồi làm sao dưa hấu còn, còn có cái này mới đau lòng có ông thầy ông xuyên ông đông đi bác phải cho nửa con gà luộc thay vì tao mát người ta về đi không đi nữa nửa con gà luộc gà quý phi mà coi như là đang đi gặp cái bà bắt tông ở nhà ra nó nói trời ai ác quá cho thì chùa đồ mặn bà lấy con gà nó ra mới cho tàu hủ vô ông về ông tức mình bán luôn mà trong khi đó cái huệ mình để ở đâu tu mà cái huệ đó đâu mình nửa con là mình đã xong cái ngày đó rồi đúng không là mình quay về đi không đi nữa tu thiếu huệ nó khổ như vậy mà nửa con nó, nó, nó ngon lành nó, nó vàng ươm nó béo nhạy như vậy mà nghĩ làm sao mà ôm bác đi nữa gặp cái bảo bắt tông bắt đâu, bởi vui của giáo việt nam nhào ra chị này xảy ra bên việt nam bà đổi liền bà nói ai ác quá mà bà đổi bà mặt bà tươi rối luôn tươi rối đổi bà tươi rối bà phải đem nguyên một cái gì rổ tủ ấp vô và dứt con gà ra tu mà thiếu huệ đó toàn tu khó gặp tôi cái bữa đó tôi đi rồi tôi bữa đó là tôi đã đã là du thên rồi nó đã du thên tôi về chùa cho nên tôi nói cái cô bắt đầu là bây giờ tôi tăng trời tôi giỡn nhưng mà con hiểu không hiểu chuyện tu dễ không tức là có người họ tu trong một điều kiện đó là ok có những cái chùa mà tôi tới nước xài không có khi rồi cái gần Calama khi tôi về tôi xây đó thì mình đã mình sắp xây mình đâu có chỗ ở bây giờ ở ké chùa ta chùa đông trụ trì tốt lắm thương lắm nhưng có điều chùa đông có điện cho nên ông chạy bằng máy điện một ngày như vậy đó là chàng chỉ mở 6 giờ chiều đến đến 9 giờ đêm là tắt coi như nguyên cái đám người mà đi qua xây dựng đó là bao nhiêu cái phone là tập trung chạc trong cái thời gian đó nấu nước sôi nói chung là lúc đó mình thấy cái cảnh nó ngộ lắm ờ, cả ngày ai cũng thanh thản đi mà vừa nghe máy điện nó nổ một phát là cả đám buông lại người đi nấu nước rồi bây giờ mới cảnh tôi đúng là tôi khó thiệt yeah, khổ rồi có người tranh thủ lúc là đi nấu nước tắm mà trên lúc đó nó lạnh lắm Calamai là vùng đất lạnh mình cho nên là lúc người tranh thủ nấu nước tắm rồi người thì lo đi sạc pin rồi có người thì vừa sạc pin mà vừa cùng vừa sạc cái power bank power bank là cái cái cục pin dự phòng nó rồi tôi tùm lum lầm nó lăn chăng nó vui lắm mà tôi nghĩ vui đâu thấy mà nó mệt quá tới là tu khó như vậy nhớ nha tùy thuộc vào cái kiểu tu tập ba la mặt của mình mà mai này ta đắc đạo kiểu nào có người đắc đạo mà gương mặt máu lệ có người đắc đắc đạo mà cái mặt hí hửng đang vui vậy đắc vì họ thấy được cái vô ngã vô thường trong niềm vui họ đắc có người họ phải thấy cái vô ngã vô thường trong cái nỗi khổ niềm đau họ đắc thì vì chọn cái nào bởi cái trường phái hồi nãy cái trường phái hai đó họ có lý chứ phải không trường phái một nói rằng là một là phải gồng là vì mình không thể làm nô lệ cho cảm xúc thứ hai là khổ nhỏ không chịu nổi thì làm sao mà chịu được khổ lớn cái thứ ba là phải bị đau tới óc thì mới hiểu được tận cùng rốt ráo cái nỗi khổ sanh tử đó là cái trường phái một trường, trường phái hai là nói là tu là phải an lạc thì người ta mới có thể tu nhiều tu lâu được nhiều là nhiều người đó mới nhiều người về, về tu lâu được chứ còn đằng này mà tu mà khổ quá người ta sợ thứ hai là quan sát khổ hay quan sát lạc cái nào cũng là quan sát Đúng không còn cái thứ ba là mình là cái ba còn nhớ không cái thứ ba của cái lý do mà mà dạ cái thứ ba là nếu mà mình sợ rằng gồng là là ờ, ờ, mình mình mình sợ chiều theo cái cái cái cảm xúc là sẽ bị tâm tham thì tại sao mình không nghĩ rằng là mình chống là nó là tâm sân yeah, dạ, nhớ cái nào cũng bị não hết thì cả hai đều có, đều có lý và nếu bà con hỏi tôi bà con hỏi tôi về chỉ suy chọn trường phái nào thì tôi sẽ nói là chỉ đau quá tôi chọn trường phái hai không mà tôi tôi là tôi chung chung tôi không chủ trương là thay đổi như con lạc đặt nha nếu có bị hỏi tôi thì tôi cũng phải nói nhỏ là tôi không có đồng ý chuyện mà đau mới gì chớp chớp là đổi đổi đổi thì tôi không chủ trương nữa nhưng mà um, kêu gồng suốt mùa tôi, cũng không mà nó ừ, nó nó nó vừa sức của mình thôi để sao để chi mỗi lần mình nghe đến kẽn thông báo tới giờ ngồi đại chúng mình thấy vui mình hào hứng mình lên chứ còn mỗi lần lên mà mình thấy ngán quá hiếm quá và ở Calama tôi có chủ trương là không có bắt buộc cái kiếm thời khóa không có đi ngồi phải đúng 3 tiếng rồi tức là cái là ai cảm thấy mình không có, có khả năng ngồi lâu làm ơn ngồi gần cửa rút lui trong im lặng chỉ còn nhiều người thanh thì ngồi không giỏi mà khoái ngồi trước ngồi gần thiền sư tại mỗi lần đi cả làng nó biết hiểu không tức là ai biết mình dở thì mình bố đi để ngồi gần cửa cho nó rút em hiểu không còn ai mà ngồi gần đó là thứ dữ là thứ nào mà thứ dữ thứ mà ngồi một rễ rồi cho ngồi gần thiền sinh còn em nào mà dởm tôi cho ngồi gần cửa và ờ, cái quan trọng của theo quan điểm của tôi đó là mấy của tôi cũng đông kinh ngồi lâu không quan trọng bằng khả năng chánh niệm bền bỉ lúc bây giờ bà con hiểu tại sao mà tôi không có theo trường phái nào vậy đi anh ngồi anh gồng anh phải gồng chánh niệm thì tôi nể anh chỉ nếu là anh gồng vì anh sợ người khác nói gì đó là tôi không để mà tôi nói anh ngu nữa là khác còn nếu mà anh thoải mái quá thì thì dĩ nhiên là không được vì đức phật ngày ngày dạy rất rõ cả lợi dưỡng và khổ hạnh ta đều không tan hại người quá người mà gọi là ừ, chọn cái khổ để mà đi thì ngài cũng không khen mà người chìm sâu trong cái sướng ngài cũng không khen mà ngài chỉ tán thán những người sống có trí tuệ cái gì cũng phải hợp lý cái gì cũng phải hợp lý thì ngài mới tán thán hôm qua giờ tôi giảng liền tù tì mình không có ừ, giải la mà có cái cần nghĩ một chút không nghĩ một chút nghĩ một chút cho bà con xã chứ còn rộng hồi mình luôn tụi mình luôn thị trường tháng một